đủ gà chứ đây đây cắt em em, em, lên cái bài to to em nè lấy ván đi gà rồi được cái đồng nào bỏ bỏ à. sớm đi anh tẻ thế hai nước bạc đèn một giây luôn cần luôn đây nữa thôi sáu sáu ăn tám à Ô, không có được rồi có thêm hai triệu nhưng ta vào không gỡ được đôi khi người ta lại đuổi gỡ sao được cá đây cái nó thiếu một triệu à? này một triệu nữa đâu cái nó ở nhau đúng là sớm đi ừ có cả con lợn này cơ à? vâng. mày mày mày mày làm sao mày nợ tiền tao xong mày không ờ, gọi điện mày không nhường máy mày em hỏng cái gì hỏng cái gì tao đến nhà mày trốn nhà em còn nhà đâu anh nhiều tiền nhỉ có tiền giả luôn đi thôi để nó đánh xong rồi giả thôi nếu may nó thua thì lấy tiền đâu nó giả đến ba chục giả đây ui ba chục cơ mẹ lợ lợ ba chục ngày rồi cho cho em không sao giả đâu thua mẹ thua mày lấy tiền đâu mày còn đang trốn tao hả mẹ lợ lần về nhà tính tính cái gì mẹ lợ công thì sao công thì mẹ là cầm đồ cái thằng lợ nhìn thấy con lợ có tiền không lấy thôi việc của ông tôi biết được mẹ chịu tôi đánh thua anh nhau thua thì nó vừa đi, đi giấy lọ luôn Thế là, nó vay à? tín chấp đã cho vay tín chấp nó còn trốn nó tắt máy 30 triệu á 30 triệu 30 triệu mình 25 triệu đâu này đừng chơi nữa 25 triệu 30 triệu mày đứng lên để tao chơi không mỗi 500 triệu đấy đi ừ, không có tiền thì nghỉ không có tiền thì đánh đánh đâu Ờ, anh, anh anh cắm bộ em dây không đấy mẹ đấy. vàng nó còn có tiền nó cũng giả nó trốn dây này mày cắm bao tiền nó nhanh đi có đánh em mua năm chục đấy cắm bao nhiêu hai chục thôi không đánh thì không ấy không ấy cầm về không cắm em hai chục cũng được hai chục nhá hai hôm ba hôm lại lấy không rồi ấy đấy tao không có tiền nó bán đấy nhá đếm đi trả được cái gì đâu cầm chứ đâu trả được cái gì đâu nhá thế thì đến ông nào chia tẩy của lên đây đây tẩy tẩy đây tẩy triệu cả ôi rồi mấy giờ đây còn đánh năm trăm em làm cái rồi ông nào ông nào à, à, tám ông tám nước đúng rồi hắn làm cái mẹ tiền nợ không giả trốn có tiền ngồi ôi giả rồi đây nói lắm đấy nhỉ mẹ khó chịu bỏ dưới cái gì cái lại hai nước bài đẹp như chó mực cái có ẩm không cái đấy, cái không ẩm ờ. nhà này cũng không hai hai triệu rồi nước chó chấm chó rồi cấm hai chín chín ăn tiên đỏ em ăn đi đỏ nha và lấy nợ là còn ăn luôn nhất không gà sầm triệu nữa này à? một nhà thú gà một nhà thú gà đây đây cắt đi đâu gà đâu gà triệu từ đâu tiền lẻ đâu rồi đã vào đâu đây chia đi chia luôn à chia luôn cân hai triệu nha tầm hai triệu ẩm châu ừ, to thế không nên bài mọi người áo vàng lên đâu triệu rưỡi này hai nhiều á bò bốn điểm giờ cân mấy nhỉ cân bốn bốn triệu cân ờ bò hai hái thằng lát rồi còn nên thằng gì hai ba bốn cân này đấy cân rồi Ủa, quên thêm mà Thêm 3 triệu nữa Đáp Cân sáu nước sáu ba rô sáu nước mà địt mẹ Đúng thế nhỉ Tiền đánh Ê. đốt tiền bảy nước này Tiền giả Đấy chưa Nó đỏ ra Mình sáu nước có rô đi đâu Đỏ phải chấp nhận 1 triệu đúng không 1 triệu Rồi đen được chưa được phát nào từ nãy giờ sáu cái đây thì liêng này liêng con quạt được nhỉ cần bao nhiêu hai triệu cần ba quỳ đẹp đây mấy đứa thôi Thịt thế gì Ê Chỉ được bắn nhất Đây Kia nhanh nhanh chúng ta có khóc vào em Con gà anh nữa kia Đây gà đây Gà cái có chưa Gà có rồi Đấy cho cả bộ ba đi Để xuống dưới đúng rồi còn một vàng sao đâu Cái chưa ẩm nhá Ẩm một triệu nhá Triệu cân hai triệu Cũng được đèn thế mệt được ảo hình rồi cân bao nhiêu hai triệu hai hai thêm hai à được à ừ bỏ ăn đi thôi mày ăn nghiêng được bạn nghiêng eo hai theo hai thế là quá đen cho đội trồng đen ê quá đội đỏ cho đội nuôi thỏ đèn thế à. Còn nữa, nữa ấy gà dạ, đây gà đủ chưa Ôi, số bài đầy đầy bài số đấy đầy bài số đấy không sẽ úp lại úp bài cắt lên, đấy úp lại luôn đã sổ cho nó sổ luôn sổ mấy con ác đây không phải lấy việc không không có áp nào cái ẩm này cái ẩm rồi đấy đấy lại tiền đi đây ẩm đuổi này chưa thấy đuổi đâu ẩm đuổi đâu đổi chồng 2 triệu à chưa thấy gì Ui, cầm bài lên đấy chưa hay đấy hay tầm ba triệu được không hay hay, chưa lên bài chứ chồng mấy đồng đèn ờ. thế ẩm cái chín trăm ba mắt người tầm to à ăn không à ăn không luôn hai nước bài sáu điểm chán ăn điểm tôi làm sáu điểm to hiện nào nét thế nhỉ tôi từ khi cầm cái đồ với nó cái là đen như trí giận này tôi có được ở trong không? Từ từ để cái cái không về đó. Tôi có được ở trong Thoải mái. Sau cánh là được thoải mái. Đen như cái là ẩm không? Ẩm rồi đấy. Không Một triệu thôi. Tôi cắt 4 triệu à? To thế. Đánh tao thế để để để để để làm gì? hai chân bằng mặt cũng lên được cái hình bò rồi đấy còn lên được con 6 đích cái con 9 cho mình kia cân 4 triệu anh em bỏ ba được ba được cũng cân hai triệu cân cái mấy nữa không bỏ ba bỏ thôi bỏ Ồ, không được bên nào. Được cái này năm nhất đi. Không được bên nào. Cúp nghe đỏ mẹ, cúp làm cái liêng nào rồi cũng lại mẹ người ta đang cúp chưa được phát nào hai một triệu ờ ba cây à cần bao nhiêu hai triệu đúng không thêm hai nữa ừ, thêm hai bỏ đánh hai nữa bảy pro đẹp to nhất làng đây tám ba tám chín chuyển đây kìa anh đang ra đi Ê, ông cái tôi ông bà ông bà tôi tôi đổi chỗ ấy đẹp thế nãy giờ chưa ăn lắm nào đen đéo gì đen tôi, tôi cốt cho tôi đổi cái nhá đổi đổi chỗ nhá đổi cái đổi chỗ nhá quản chẳng thấy đâu lại đổi chỗ đổi đi ăn đời nữa không đáng lên bỏ chuyển chuyển rồi thiếu gà này tôi đổi một pha hai cho hai triệu rưỡi thiếu hai triệu năm trăm đúng đấy đúng rồi chắc tôi chia nào chia đi ở ờ, hai triệu chồng luôn tự dưng đổi sang đây nó được cảm chồng ờ, chồng được đã lên bài đâu đâu tôi đã lên bài đâu cầm nó mất tiền đánh liều đúng không thì tôi phải có cơ hội ăn lên đúng không bốn triệu cân à ừ. bốn triệu cân đi đúng rồi bỏ thôi tôi hai triệu nữa cân à hai à? này ấm thì không đáng ngại <coughs> thật chưa đặt luôn cân đánh đi sáu nước rồi vừa đi bảy mẹ à mà lên sáu chuyến cái Ừ, chuyển cái đỏ ngay nhỉ chuyển cái đỏ này bài của nó vẫn là của nó mình cầm cái mà đấy là cân à, cái à một triệu được của ai đây một triệu tôi mới có hai nhà vào thôi hai nhà cái chưa vào nha không ai ẩm à nhà kia không ẩm đi đấy cái ẩm rồi chứ còn à, không ai ẩm đây tổng một triệu đây chồng à chồng hai triệu ông con 4 triệu tôi cân ba triệu chín năm chục riêng những cái loại ẩm không để ý luôn thật chưa thật luôn đây đi cân bao nhiêu nhỉ cân 4 triệu nhẹ nhàng 4 triệu 2 3 4 4 triệu cân này thêm ừ. 5 triệu đuổi luôn những nhà 1 2 3 4 tao mấy triệu cho anh nhỉ chín à chín triệu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín thêm năm tổng ông đếm ra đây này người ta nhìn ông đếm trên tay đó đấy em đi 14 triệu đây là tổng bao tiền đúng rồi một hai ba bốn năm đếm mấy rồi tôi phải thêm được 5 triệu thôi đéo nặng nữa anh thế thì hai bà thiếu 2 triệu nữa bịt méo bị bịt vào. đấy tôi tổng bao tiền tôi tổng 13 đúng không tổng uh, 9 cũng 5 thêm 5 là 10 này 10 với lại nhà này ẩm đến 2 đến 12 triệu tôi cái không cái á cái 12 triệu đúng không? Cái 12 triệu đúng rồi còn gì nữa. Cân ở đây, ông đánh đi. Tôi cân rồi. Cân thì đến tiền đi. Cân đếm tiền cho chú. Tiền chưa thấy nhưng nói được. 1 2 3 4 5 có đếm lại không sáu dạ. bảy tám chín <coughs> tôi 10 là bằng đúng không ừ. ông kia 12 tôi 10 là bằng đúng, đúng rồi, đúng rồi. 10 này 1 2 vẫn còn thêm 3 4 Hằng cũng đánh thêm 5 thêm 5 ông 5 triệu là à ông 10 triệu 10 tôi triệu. đã đuổi 5 triệu rồi 10 triệu rồi ừ. 1 2 3 4 5 6 10 10 này cần nhá thêm 10 nữa đuổi luôn và 4 5 6 7 đánh đi tìm tiền đánh không lấy à? tôi đã tôi 10 triệu à hết ngực thì bỏ đi 15 triệu tôi 10 chứ nhà kia có thêm không nhỉ thêm 5 15 triệu 15 triệu cân 15 triệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 một hai ba mười bốn mười lăm cân mười lăm triệu cân á đây bỏ cân bỏ. mẹ vào mạnh thế mà vào đâu mấy điểm mà bỏ tôi đi cân đi chín điểm bỏ cao chín cân đâu bỏ phí thế nhở đây chính quy rô này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín triệu rưỡi 10 triệu cân 9 triệu rưỡi này nhà này cân tôi được quyền lên đúng không 10 triệu này ừ, đúng rồi ừ, ông không được quyền lên nếu tôi cân à, nhưng mà làm làm sao mà tôi cân không được con bài này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thêm anh 10 triệu nữa căng nhá áo đuổi kìa đét rồi đấy một hai cân đi thôi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cân đâu từ nghe chỉ cân ừ. cân luôn anh mẹ hai chục anh mười triệu một biệt con đầu đánh hai chục bốn chưa biết mèo nào cắn nghỉu nào sáu bảy Mẹ vừa lấy được rồi, nó 30 tiền lợi Cân Là đây Cân thì ngửa thôi, ai cân thì ngửa đi Đây đầu tiên, gì GVK cái loại gì kịp ca mẹ chất địt gì đây ui ôi ôi ôi đen đấy đây đỏ đấy rồi nhá rồi anh em xem máy ở đâu mà mà đây của các bố đây ui mẹ quý nó còn sợ ơi là quý còn nó quý mình đã cầm một con quý nó quá là quý dã man này hôm nay cầm quý rồi mà vẫn sợ nhỉ nó đi mất bốn năm chục rồi đẹp làm vừa nãy em thiếu anh bao tiền nhỉ ba chục người anh thiếu anh hai triệu rưỡi không hai triệu rưỡi em gửi anh hai triệu rưỡi này con đánh đã xong đâu gửi cứ gửi đi nó mai cua ra đúng không còn cái máy đánh bài thì nó là hiệu quả nhất trong các các cái loại đồ để mà đánh bài rồi đây máy đánh bài iPhone XS Max đấy trong đánh liêng và đánh ba cây chỉ cần bốc cái là bài mình sẽ là đẹp nhất đây này tôi sẽ đã thử cho các bạn xem đấy ở trong khi chơi ở trong cuộc chơi người ta sẽ để ở chế độ là là chế độ là, là đồng hồ hoặc là tai nghe thì đây tôi sẽ để chế độ loa cho các bạn nghe ví dụ như này nhé có một ông bạn ở đây ông bạn ngồi đây ông ấy làm cái đúng không ông trộn xong bảo đặt bài trong đây tôi bốc cái thì đặt xuống mình bốc cái bắt máy bốc cái này bảo không cần bốc nữa chia đi một chia từ đây luôn đúng không báo một thì là không cần bốc nữa đấy thì bài mình sẽ là bài đẹp đây 6 điểm là cao nhất rồi chắc chắn 100% là như vậy đấy rất là đơn giản này đây nhá đây đặt số này máy báo năm đúng không ví dụ ông này chia thì chỉ cần bốc bốn cây thôi một hai ba bốn đấy chia số đặt xuống một hai ba bốn năm đấy chắc chắn chỉ cần bốc cái thôi là bài mình là cao nhất đây bài máy thì này, máy này đang ở, chơi ở đấy chế độ chơi là cơ cao nhất còn các bạn ví dụ vào cuộc chơi muốn chơi ở chế độ rau rua cao nhất thì chỉnh sang chế độ rua cao nhất muốn tép cao nhất thì chỉnh sang tép cao nhất tùy từng cái sân chơi các bạn thường thường thì là ở miền miền Bắc với lại ờ,